hayal var. xa hết cả tay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh đôi lúc em tranh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh không thể ngược lời càng không thể để giọt lệ nào được rơi lugar. khi đã lớn yêu rồi đừng ai cắn em cô khuyên tôi buông xuôi vì yeah.